Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 10 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần ờ, giao dịch biến động khá là cân bằng của cậu vàng và thị trường tài chính của chúng ta cũng có những điểm nhấn nhất định trong tuần vì nó là tuần đầu tiên của năm mới nên rõ ràng là cái việc thị trường giao dịch chưa sôi động nó cũng không quá bất ngờ và có lẽ là thị trường sẽ mất 1-2 tuần đầu nó gọi là khởi động đầu năm trước khi bắn nhịp vào guồng quay mới à, giới ờ, tài phiệt sẽ dùng quý 1 để định hình xu hướng cho cả năm 2022 ừ, do vậy cái ờ, quý 1 sẽ là một quý chúng ta phải làm việc rất là chăm chỉ và cật lực để chúng ta xác định được xu hướng kiếm ăn cả năm à, tuần qua thì cậu vàng cũng đúng như kỳ vọng thôi xuống đến vùng uh, ờ, 9x cho chúng ta vào lệnh Tuy nhiên có một điểm là cậu vàng đóng cửa 97 không tăng như kỳ vọng ừ, không sao ạ việc uh, nhưng ngược lại thì tuần qua chúng ta cũng có khá nhiều điều uh, ờ, thành công đúng không ạ uh, chứng khoán thì chứng khoán Mỹ lên chạm đến uh, 37.000 cho chúng ta vào lệnh trước khi đi xuống 36.100 đúng không ạ Ờ, BTC thì cũng đã xuống đến 40.600 rồi Đấy. cái khu vực bán 50 51 ngàn của chúng ta phía trước tuần trước nữa thì nó cũng rất là phù hợp có thể nói là tuần qua là một tuần biến động đầu năm với những cái ờ, xu hướng mà chúng ta nhận định và vào lệnh như vậy cũng có thể nói là tạm nói là thành công tuy nó không được vang dội lắm bởi vì thị trường tuần đầu năm chưa biến động ờ, mạnh như kỳ vọng À, tâm điểm tuần qua thì như chúng ta biết à, tuần qua tâm điểm tuần qua của chúng ta đây à, tuần qua chúng ta cái cuộc họp của OPEC thì chúng ta biết là OPEC tiếp tục giữ nguyên cái kế hoạch tăng sản lượng 400 thùng và không thay đổi gì kế hoạch mới do vậy nó cũng không gây ra biến động quá mạnh cho thị trường dầu à, cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp thì cái bảng lương phi nông nghiệp được ờ, khảo sát bởi tạp chí ADP ngày thứ tư ADP Nam Farm thì tăng rất là tốt tăng 807.000 ờ, việc làm được tạo mới tuy nhiên đến bảng lương chính thức thì nó lại rất là xấu bảng lương chính thức thì chỉ có là 199.000 việc làm được tạo mới nó đang cho thấy là cái cái cái cái số việc làm được tuyển dụng nó rất là thấp Ờ, điều này nó hơi vô lý bởi vì chúng ta biết là hiện nay với các công ty đăng ký cái số việc làm tạo ờ, tuyển dụng trong năm thì đến 11 triệu việc làm. Nhưng thực tế thì trong tháng thì số việc làm được tạo mới chỉ có 199.000 việc. Như vậy gần 11 triệu việc làm kia đi đâu? Điều này nó có một cái nó đang chứng tỏ là người đầu tư đang trần trừ họ chưa thỏa mãn với cái mức lương của nhà tuyển dụng đưa ra hoặc là họ không muốn quay trở lại thị trường lao động chứ không phải là không có nhu cầu tuyển dụng bạn nhé bằng chứng rất rõ nét đó là cái ờ, thu nhập theo giờ tăng tăng khá là mạnh đấy tăng 0,6% chúng ta nhìn này cả năm qua này thu nhập theo giờ tăng tăng liên tục chỉ có một chiều tăng thôi không hề có chiều giảm ờ, đợt đầu năm thì toàn tăng 0.2 0.1 à có một tháng 4 giảm 0.1 sau đó là liên tục cài số tăng Đấy. mà chúng ta biết ạ cái thu nhập theo giờ năm qua của Mỹ đây để tôi cộng cho quý vị xem 2021 nhé 1 1,2 1,1 1,9 2,4 2,7 3,1 3,7 4,3 4,7 5 cộng với tháng vừa rồi 0.6 là 5.6 tức là thu nhập bình quân theo giờ tăng 5.6 các bạn biết là thu nhập tăng thì đương nhiên là người ta chi tiêu nó sẽ tăng và nó sẽ đẩy lạm phát sẽ ngày một tăng cái này nó cũng là một cái lực ờ, kích lạm phát nó là lực cầu kéo đấy ngoài cái việc Fed in tiền này ngoài cái việc uh, uh, lãi suất thấp này thì cái việc thu nhập tăng theo giờ vì người đầu tư khi họ kỳ vọng lạm phát tăng thì họ sẽ phải yêu cầu tăng lương đấy là cái đương nhiên rồi đấy và đây cũng là một trong những dấu hiệu nó báo trước là lạm phát phía trước nó không hề đơn giản nó sẽ không hạ nhiệt đâu nhưng có một uh, tin rất là tốt là cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ xuống rất là sâu xuống 3,9% Đấy, chúng ta biết là trước đại dịch tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5 3,6%, đây xuống 3,9 gần như chế độ toàn dụng lao động của Mỹ là toàn dụng đạt được kết quả rồi. Và điều này sẽ kích thích uh, Fed sẽ có chính sách uh, mạnh mẽ hơn, diều hâu hơn trong thời gian tới. Và như chúng ta biết cái biên bản của họp FOMC thì ờ, tại biên bản của họp này Fed cũng đưa ra những cái quan điểm nó rất là rõ và làm thị trường tài chính hơi thất vọng. À, thứ nhất là Fed thì thu que cái này là đương nhiên rồi. ba lần tăng lãi suất 2022 dự kiến và tất nhiên là vẫn có thể thay đổi theo tình hình thực tế, tức là thay đổi theo chiều diều hâu hơn. Đấy. Và bên cạnh đó Fed cũng đang đưa ra bàn cái việc là giảm bảng cân đối kế toán tức là hút tiền về thu hẹp không những là thu hẹp QE mà lại còn uh, rút hút tiền về tự bán các giấy tờ uh, trái phiếu trước đó phép mua để hút tiền lưu thông về đây là một thực sự cái việc hút tiền về mình chính thức là thắt chặt tiền tệ bạn nhé siết QE thì đó chỉ là động tác giảm bơm thôi đấy nhưng mà động tác bán uh, hạ cái bảng cân đối kế toán thì chính thức là hút tiền về điều này tất nhiên là mới đưa ra bàn sẽ chưa thể hiện rõ hơn nhưng nếu chúng ta nhìn cái ờ, tốc độ cái thay đổi cái quan điểm của Fed về lạm phát về lãi suất thì chúng ta hoàn toàn có thể có lý do để tin tưởng cái việc uh, thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed sớm nhất sẽ được diễn ra vào cuộc họp tháng 6 còn muộn thì thế cuộc họp tháng 9 hiện nay thì Fed đang bàn là dự kiến là năm sau nhưng tôi tôi không tin về khả năng đó thứ nhất là lạm phát vẫn đang là áp lực rất lớn thứ hai chúng ta biết rồi Ờ, ngay cuộc họp tháng 6 năm 2021 thì Fed vẫn khẳng định là không tăng lãi suất trước 2023 nhưng đến cuộc họp tháng 9 Fed đã bắt đầu quay đầu chính sách rất là nhanh và lúc đó thì chúng ta biết là các quan chức Fed đưa ra dự kiến tăng lãi suất là hai lần năm 2023 nhưng đến cuộc họp tháng 12 chỉ sau đó có 3 tháng nữa thì Fed lại đưa ra quan điểm nó mạnh hơn rất là nhiều từ tăng lãi suất 2 lần năm 2023 chuyển sang tăng lãi suất 3 lần năm 2022 tức là chúng ta đang nhìn chúng ta có thể nhìn thấy là cái kịch bản ném đá dò đường của Fed chỉ trong vòng 3 tháng là cục diện thay đổi rất là lớn do vậy với cá nhân tôi uh, dự đoán thì cá nhân tôi sẽ dự đoán là Fed sẽ kết thúc QE vào tháng 3 và sẽ quyết định là tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng 4 tức là cuộc họp tháng 3 sẽ đưa ra cái quyết định tăng lãi suất vì đến cuộc họ đến tháng 3 là Fed Fed hết QE rồi và Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 4 và cái việc thu hẹp bảng cân đối kế toán sẽ được quyết định vào tháng 6 tức là sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán vào tháng 7 đây là đây là quan điểm cá nhân tôi nhé các bạn nhé Đấy, có những lý do nào để tôi đưa ra dự đoán như thế thì thứ nhất chúng ta biết là với cái tốc độ xoay chiều đảo chiều xe của Fed rất là nhanh thì, thì tôi tin tưởng là cái cái việc đưa ra thu quả hẹp bảng ờ, cân đối kế toán Fed cái tháng 12 này đang bàn là là là là đầu năm sau thì tôi nghĩ là nó là quá xa có lẽ Fed sẽ thu hẹp nhanh hơn và đấy chỉ là cái động tác ném đá do đường của Fed thôi cái thứ hai là lạm phát thì theo tôi nó sẽ tiếp tục tăng mạnh với những bằng chứng chúng ta biết là chỉ số CPI vẫn đang tiếp tục tăng rất là mạnh chỉ số sản xuất PPI Ờ, đơn ờ, giá mà các nhà bán buôn trả cho nhà sản xuất cũng tăng năm vừa qua tăng hơn 10% thì chúng ta biết là không có lý do gì các nhà mua buôn đã mua tăng mà lại mà bán lẻ giảm được cả đấy là đấy là cái chắc chắn nên và một phần nữa là khi đại dịch dần dần được ừ, khống chế thì người dân thì phần lớn bây giờ đã tiêm vaccine nó tương đối đầy đủ rồi nó cũng tương đối nhiều rồi thì nền kinh tế mở cửa trở lại và nhu cầu chi tiêu chi tiêu nó gọi là chi tiêu bù ấy như chúng ta biết là nếu mà bạn nào ốm xong thì các bạn biết rồi khi ốm thì chúng ta ăn uống rất là giạt rượu nhưng khi ốm xong thì ăn rất là khỏe đúng không ạ người ta gọi là ăn bù ấy <laughs> nên tôi cũng tin là năm 2022 này sẽ một năm bùng nổ bùng nổ về cái uh, sức cầu đó. Đó. đặc biệt là từ giữa năm trở đi khi mà cái miễn dịch cộng đồng nó đạt được phần lớn là thế các nước mở cửa lại du lịch người dân bắt đầu đi chơi rồi chỉ mua sắm các thứ thì rõ ràng nó bùng nổ và sẽ đẩy lạm phát lên cao năm trước thì lạm phát của Mỹ 6,8% đạt đỉnh nhưng tôi nghĩ là nó chưa phải đỉnh cá nhân tôi thì dự đoán nó phải đến tầm mùa hè hoặc mùa thu năm nay may ra mới đạt đỉnh và tôi mạnh dạn dự đoán là lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục tăng tiếp tục tăng vượt vượt vượt cái mốc 6,8 có thể nó sẽ lên đâu đó tầm 8 9% trước khi nó có thể chứng lại đó. Do vậy là cái Fed sẽ phải hành động mạnh tay hơn rất là nhiều. Tôi tin tưởng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất 3 lần. Và tôi thì tôi kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất cao hơn 3 lần trong năm nay. À, lãi suất cuối năm thì Fed đang dự kiến tầm 0,75 ờ, đến 1 hoặc là Fed sẽ nâng lãi suất 3 lần nhưng sẽ có những lần nâng 0,5%. Tôi tôi dự kiến cuối năm nay lãi suất của Fed sẽ là trên 1% sẽ đâu đó dừng ở mức là 1 đến 1,2 tức là tôi nghĩ là sẽ tương ứng với Fed tăng lãi suất 1% trong năm tới cũng như Fed sẽ giảm mua QE à tức là sẽ hạ bằng cân đối kế toán như chúng ta biết năm 2015 thì khi Fed hạ bảng cân đối kế toán là mỗi tháng Fed uh, mỗi quý Fed sẽ là bán ra 10 tỷ giấy tờ có giá trị cho đến khi chạm 50 tỷ một quỹ thì dừng ở mức đó nhưng đợt này thì với cái việc Fed đảo chiều chính sách nó rất là nhanh thì tôi nghĩ cái việc hạ cân đồ thu QE của Fed cũng rất là nhanh tôi nghĩ Fed có thể là mỗi tháng sẽ bán ra giấy tờ có giá trị rơi khoảng 30 đến 50 tỷ tức là mỗi tháng sẽ hút về tầm đó tiền chứ nó sẽ không bởi vì bảng cân đối kế toán của Fed giờ rất là lớn nó là gần 9.000 tỷ chứ không phải là 4.500 tỷ giống uh, hồi 2015 nữa tất nhiên đấy là quan điểm cá nhân của tôi các bạn nhé tôi chỉ dựa vào những cái ờ, góc nhìn của mình những cái kiến thức mình ờ, cóp nhặt được và đưa qua quá trình xử lý phân tích dưới góc nhìn của tôi thì tôi đưa ra dự kiến như thế thôi Đó. và với những cái chính sách của Fed như thế nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến từng thị trường tài chính thì lát nữa đến thị trường nào tôi sẽ nói thị trường đấy bạn nhé đó là về cuộc họp của Fed còn tuần tới thì tâm điểm của chúng ta sẽ là cái gì à, ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng cả do vậy thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật hấp thụ thông tin thứ sáu tuần trước là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp ngày thứ ba thì tâm điểm thị trường sẽ chú ý đến cuộc điều trần của chủ tịch Fed trước ủy ban ngân hàng thượng viện đó thì giới đầu tư thì đang kỳ vọng là chủ tịch Fed có thể xoa dịu uh, ờ, thị, các thị trường tài chính bằng cách là ừ, nói nói nói với giọng điệu nó bồ câu hơn nhưng mà tôi thì tôi lại không tin tưởng vào khả năng này tôi nghĩ là có lẽ Fed sẽ chủ tịch Fed sẽ tái khẳng định lại cái quan điểm cứng rắn của FOMC đưa ra tháng 12 vừa qua thôi nó sẽ là bất lợi cho thị trường tài chính ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có là thông tin về lạm phát của Mỹ à, các chuyên gia thì đang đưa ra lạm phát của Mỹ tháng tới sẽ giảm mạnh hơn à, tức là tăng tăng chậm hơn tức là chỉ tăng 0,4% so với mức 0,8% tháng trước và core CPI tiếp tục đứng ở mức cao 0,5% ừ, lạm phát lõi mà tăng mạnh mà lạm phát thực tăng yếu cái này tôi cũng không tin tưởng lắm à, tôi thì tôi cũng không không dự đoán được lạm phát bởi vì cái này không không thống kê được có lẽ chúng ta chờ số liệu chính thức công bố thôi Đấy. Ờ, còn một điểm đáng chú ý nữa là sẽ là cái lãi suất 10 năm của Mỹ lát nữa tôi sẽ phân tích cái bond 10 năm cho chúng ta xem à, vì cái đó bây giờ nó đang đến điểm quan trọng trước thì nó không quan trọng nhưng giờ nó quan trọng đấy à, chỉ số PPI sẽ được công bố ngày thứ năm đấy giá đặt hàng của các nhà sản xuất bán buôn trả cho nhà sản xuất cái này thì cũng đang được dự kiến là tăng thấp đi chúng ta chờ kết quả cuối cùng đi nha yeah. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì dừng ở mức thấp 213.000 việc làm. À, bon 30 năm. Nói chung kỳ này liên tục công ờ, thứ ba và thứ tư à, là sẽ công bố cái lãi suất của Mỹ, à, lãi suất trái phiếu dài hạn 10 năm và 30 năm. Cái này cũng rất là đáng chú ý đấy. Và đến ngày thứ sáu là chốt lại là sẽ là doanh số bán lẻ. Dự kiến là doanh số bán lẻ kỳ này là không tăng. À, có CPI thì doanh số bán lẻ lõi tăng 0,2 còn doanh số bán lẻ không tăng có lẽ chúng ta chờ đợi xem nhé à, như vậy tuần tới của chúng ta sẽ là một tuần rất là nhiều thông tin trừ ngày thứ hai ra từ ngày thứ ba trở đi chúng ta đều có thông tin mạnh và chúng ta chờ đợi xem cái những cái thông tin này nó sẽ ảnh hưởng uh, đến thị trường tài chính như thế nào cá nhân tôi đánh giá nó sẽ ảnh hưởng khá mạnh đấy còn muốn mạnh và muốn biết ảnh hưởng theo chiều nào chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật uh, Trước hết thì chúng ta biết chỉ số DXY là chỉ số đô la so với bảy cặp tiền tệ chính thì DXY đang có dấu hiệu tạo đỉnh bạn nhé. Sau khi lên à, được vùng 965 à, bứt phá vào vùng 945 đã lên được đến vùng 97 à, và hiện nay đang trùng xuống là 958 à, cá nhân tôi nếu sử dụng kỹ thuật thì chúng ta biết là DI sẽ đạt đỉnh ngắn hạn tất nhiên là DI sẽ tiếp tục tăng dài hạn nhưng đạt đỉnh ngắn hạn và DXY sẽ điều chỉnh test lại vùng 945 nếu vùng 945 không chống đỡ được thì sẽ test lại vùng 93 trước khi cài số tiếp tục tăng như vậy thì ngắn hạn DXY sẽ điều chỉnh đi xuống chúng ta có thể nhìn thấy cái áp lực bán này cái áp lực bán tuần đầu tiên của tháng này Đấy. lên cao lên đến 96 46 sau đó bị áp lực bán về gần như về mở cửa xuất phát luôn cái áp lực bán rất là dài dâu trên rất là dài trên sát tháng thế chúng ta nhìn thấy trước đó tôi bảo đấy có hai tháng liên tục bị bán giữa áp lực rất là mạnh do vậy cái tháng này cũng mở đầu tháng là cái dâu trên rất là dài thì rất có thể là trong tháng sẽ bị áp lực bán mạnh xuống để test lại vùng giá 94 94 năm do vậy đây đi giảm thì nó sẽ là cơ hội cho vàng và các cặp tiền tệ khác tăng <clears throat> thì đối với cậu vàng của chúng ta chúng ta nhìn thấy cậu vàng sau khi đặt đỉnh vào tháng 8 năm 2020 thì cậu vàng đã đi ngang đi mất gần 2 năm đang trong quá trình tạo cái quay tách đấy quay tách dài hạn đấy thì cậu vàng đã đi ngang đến thời điểm này là một năm rưỡi rồi đấy, nhiều khả năng cậu vàng sẽ có tầm 1 đến 2 tháng nữa đi trong cái cái biên hẹp này trước khi break out đi lên tạo ra một xu hướng mạnh hoặc là có thể break out đi xuống rũ bỏ một nhịp mạnh trước khi tăng đấy cá nhân tôi thì đánh giá là vàng năm 2022 sẽ một năm vàng tỏa sáng. Đấy, rất nhiều bạn bảo là à, khi phép nâng lãi suất siết QE thì vàng phải xuống chứ sao vàng lại giảm chúng ta nên nhớ nhé vàng là hầm trú ẩn mỗi khi thị trường lạm phát và mấy môi trường lạm phát hiện nay thì nó đang càng ngày càng phức tạp nó sẽ càng tăng do vậy khi lạm phát mà không khống chế được thì giới đầu tư sẽ đổ xô vào vàng và vàng sẽ tăng lạm phát thế nói chắc chắn tăng thì không đúng nhưng mà nhiều khả năng lạm phát sẽ tiếp tục tăng và vàng sẽ tăng mạnh dù phép siết que à, chúng ta lưu ý điều đó do vậy quan điểm cá nhân tôi thì năm 2022 này sẽ một năm tỏa sáng của vàng thôi do vậy là chiến lược đầu tư của chúng ta dù cậu vàng đi thế này để đi lên hay là cậu vàng có một nhịp rũ bỏ trước khi đi lên thì quan điểm cá nhân tôi thì cả hai trường hợp tôi đều tin tưởng khả năng đi lên mạnh mẽ của cậu vàng đấy và tôi thì tôi vẫn tin tưởng vào cái mô hình à, cậu vàng đang tạo đó là một mô hình à, tách tay cầm dài hạn và chúng ta biết là với mô hình tách tay cầm này thì, thì thì nó sẽ là một mô hình tăng giá dài hạn của cậu vàng ít nhất cậu vàng sẽ bước vào một chu kỳ tăng nó phải tính bằng thập kỷ chứ không không không phải là một vài năm đâu như vậy thì lạm phát phía trước nó rất là phức tạp và kinh tế suy thoái các thị trường tài chính có thể là vỡ bong bóng đó là phậu vàng đó là chiến lược về trong năm dài hạn chúng ta sẽ canh mua còn ngắn hạn thì như thế nào ạ ngắn hạn thì chúng ta biết rồi đúng không cái khu vực uh, cộng vàng nếu chúng ta vào lệnh vùng 9x rồi chúng ta tiếp tục giữ nguyên thôi còn nếu chúng ta chưa vào thì chúng ta cũng canh cậu vàng ở vùng 85 90 chúng ta mua thôi đúng không ạ à, chúng ta sẽ dừng lỗ 75 là ngắn hạn còn lại thì chốt lời trước mắt chúng ta hướng đến 830 nhé còn vượt vùng đấy thì chúng ta tính sau đó cậu vàng tuần tới xu hướng chung thì <gasps> chúng ta sẽ canh mua thôi còn đối với các cặp uh, tiền tệ thì sao đối với các cặp tiền tệ thì uh, ờ, UZI UZ thì uh, đô la giảm thì nhiều khả năng là USD UZI sẽ giảm nhưng mà như tôi nói UZI thường nó biến động không được quá mạnh do vậy là ừ, nếu Uzi giảm thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể canh bán Đấy. canh bán Uzi ngắn hạn thôi cá nhân tôi nghĩ là nếu Uzi test lại cái khu vực 116.10 chúng ta bán nhé chúng ta dừng 116 lỗ 116.5 và chúng ta kỳ vọng là Uzi sẽ quay về 114 đối với đồng bảng thì chúng ta sẽ đợi đồng bảng breakout nhé mây thì vừa rồi đang test chen thôi tôi nghĩ là đồng bảng khi nó vượt qua chen và nó test lại thì chúng ta mua nhé Đấy, vượt qua trên 1.3600 breakout qua 1.3600 sau nó test lại thì chúng ta mua tại đó nhé ờ, bảng thì chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời thì 200 pip cho thôi đối với ờ, EU cũng vậy chúng ta sẽ chờ breakout chúng ta mới mua nhé chúng ta chờ EU đóng cửa nến trên 1.1390 thì chúng ta mua nhé Đấy là chúng ta dừng lỗ 50 pip còn chốt lời là 150 pip cho tôi EU ờ, ừ, thường nó biến động yếu hơn bảng UK thì chúng ta lại canh bán nhá, vì USD giảm thì đồng uh, ờ, USD Canada sẽ tăng giá do vậy nếu UK break out 1.2620 thì chúng ta sell stop nhá. và chúng ta dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip cho tôi AU thì trên H4 của nó cặp đến đảo chiều do vậy chúng ta sẽ canh mua thôi chúng ta sẽ canh mua AU nếu giá điều chỉnh lại 0.7150 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 0.7100 50 pip còn chốt lời thì sao 50 pip GZ tương tự GU thôi chúng ta sẽ canh mua khi giá breakout đóng cửa trên 5, 583 Đấy các bạn nhớ là đóng cửa nến phía trên nhá bạn đánh theo H1 thì đóng cửa nến H1 đánh theo H4 thì đóng cửa nến H4 bạn đánh theo nến daily thì đóng cửa nến daily đấy các bạn nhớ là nó phụ thuộc cái khung giờ của các bạn đánh để các bạn dựa vào đóng cửa nến nhé và các bạn ờ, dừng lỗ tôi đối với cặp GG này 60 pip chốt lời tầm 200 đến 300 pip đó đối với các tiền tệ và vàng còn đối với các thị trường ờ, khác đối với thị trường khác thì sao à, đối với các thị trường tài chính khác thì tôi nghĩ là trước khi phân tích à, dầu à, chứng khoán bitcoin và chứng khoán Việt Nam thì tôi sẽ phân tích cho các bạn một cái chỉ số mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thị trường tài chính khác đó là cái bond của Mỹ lãi suất 10 năm thì như chúng ta biết ạ cái ờ, bon của Mỹ đây các bạn nhìn thấy đấy suốt từ năm 1980 khi bon của Mỹ đạt đỉnh đấy, lúc đó là 16 phần trăm một năm lãi suất đấy ạ lãi suất ờ, của Fed đấy ạ lúc đạt đỉnh 16 phần trăm sau đó là giảm downtrend suốt cho đến bây giờ có lẽ cái mức lãi suất là 0 phần trăm ờ, trong năm 2020 nó là lãi suất thấp nhất rồi hiện nay thì bon của Mỹ nó đang có một cái quá trình tích lũy để chuẩn bị phục hồi rất là mạnh đây và cái mức 1.8 hiện nay đang là một máy mốc rất là quan trọng nếu bon của Mỹ mà vượt qua đây thì nó sẽ nhanh chóng tăng trở lại mức 2.6 thậm chí là 3.2 và cái lãi suất trái phiếu này cái lãi suất trái phiếu này đây là lãi suất trái phiếu chính phủ các bạn nhé cái lãi suất trái phiếu chính phủ này mà tăng mạnh thì nó sẽ kéo theo cái kỳ vọng lạm phát cao và lãi suất của Fed cơ bản của Fed tăng mạnh thì lúc đó chúng ta biết là cái khi mà lãi suất được nâng lên à, lạm phát tăng mạnh à, Fed siết QE nâng lãi suất cao thì cái gánh nặng nợ nần trên vai của các chính phủ và doanh nghiệp Mỹ nó rất là lớn chúng ta biết là cái ờ, chính phủ Mỹ hiện nay chúng ta biết chạm trần nợ công 29.000 tỷ rồi đấy đó còn cái nợ của doanh nghiệp Mỹ trên 30.000 tỷ chúng ta ta biết với tổng nợ hơn 60.000 tỷ thì lãi suất chỉ cần tăng 1% thôi thì cái gánh nặng nợ nần ờ, doanh nghiệp và chính phủ Mỹ phải trả lãi thêm là 600 tỷ đô rất là lớn gấp đôi GDP chúng ta đấy đây là lãi suất tăng 1% nếu giả sử mà lãi suất tăng 2% thôi từ một mấy này mà lên 3% thôi thì lúc đó trả 1.200 tỷ đấy gần bằng thừa bằng một nửa thu ngân sách của Mỹ đấy nó rất là lớn đấy nó nó không hề đơn giản đâu các bạn nhé do vậy cái lãi suất bon này nó rất là nó đang ở điểm nó rất là rất là nguy hiểm rất là ban căng đây chúng ta biết là là cái bon của Mỹ à, từ năm 2021 đầu năm đến giờ là mấy lần test đi vùng 1.7 1.75 chưa qua đó à, hôm thứ sáu thì nó đang ngấp nghé ở chính cái điểm 1.76 này thực ra nó cần một điểm bứt phá mạnh nữa thì nó sẽ chính thức uptrend nếu chúng ta nhìn theo sóng ờ, thì bon của Mỹ hiện nay sẽ bước vào sóng 3 sóng rất là mạnh đấy à, sóng 1 của bon của Mỹ đây từ 0.5 lên 1.8 sau đó sóng thứ hai điều chỉnh đây rồi xuống 1.1 rồi giờ đang ở sóng 3 nếu với cái mức sóng 3 này tăng lên 3.2 thì nó sẽ rất là khủng khiếp và nó sẽ gây ra hiện tượng bán tháo trên thị trường tài chính và tất nhiên là à, giới tài phiệt sẽ không chờ lúc nó tăng lên 3.2 mới bán tháo đâu chỉ cần khi nó break out vượt qua khỏi khu vực này hiện nay đang 1.7 cá nhân tôi đánh giá khi nó vượt lên 2% thôi thì lúc đó cái sự bán tháo sẽ rất là dứt khoát trên thị trường tài chính Rồi, vượt khỏi khu vực đỉnh tích lũy trước đó 1.97 ra Đấy. và nếu mà với cái tốc độ tăng của hai tuần vừa rồi thì có lẽ nó vượt là không mấy đâu chúng ta nhìn từ 1.3 này lên 1.7 1.35 lên 1.75 nếu với tốc độ này thì nó chỉ cần hơn một tuần một tuần rưỡi nữa nó sẽ vượt nếu nó tiếp tục tăng thì nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tài chính nên chúng ta các bạn giao dịch các bạn hết sức lưu ý nhé đặc biệt các bạn giao dịch trên cái à, thị trường à, chứng khoán và thị trường vàng à, thị trường bitcoin cũng như thị trường dầu các bạn nên nhớ nếu lãi suất tăng mạnh thì nó đồng nghĩa với việc là Fed sẽ nâng mạnh lãi suất thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng kém tăng trưởng kém thì cái nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ thấp đi đó thì dầu sẽ u ám thì dầu sẽ ngắn hạn sẽ gặp điều chỉnh và điều chỉnh là đương nhiên không có gì cả đây bây giờ chúng ta trở lại với các thị trường khác thì đối với chứng khoán Mỹ hiện nay nó vẫn đang đi trong cái kênh này cái nó đang bị hỗ trợ chặn trên như hôm trước tôi nói là 37 ngàn các bạn bán các bạn bán rồi thì rõ ràng là chúng ta có thể chờ đợi để chốt lời hoặc bạn làm chốt lời non thì cũng được gần nhìn nhìn giá rồi không sao cả hiện nay nó vẫn đang đi trong kênh này và nếu các bạn bán các bạn giữ vị thế thì các bạn có thể rời dừng lỗ về điểm hòa vốn 37 ngàn rồi sau đó chúng ta chờ khi giá xuống test trên dưới hiện nay là 343 thì chúng ta chốt thôi còn khi nào phá chen break chúng ta lại bán theo sau đó, hiện nay thì chứng khoán Mỹ sẽ đi trong vùng 34 37 ngàn nó phá 37 thì chúng ta cũng không mua lên nhưng nếu phá 34 thì chúng ta chắc chắn phải bán xuống đấy các bạn lưu ý điều đó nhé à, còn các cổ phiếu công nghệ thì nó phản ánh mạnh hơn à, chúng ta biết tuần qua xuống à, cổ phiếu công nghệ chúng ta nhìn đấy à, hiện nay đang ngấp nghé ở cái khu vực để phá nếu cổ phiếu công nghệ này mà phá 15.480 thì rõ ràng nó sẽ xuống rất mạnh hiện nay đang 15.580 giảm qua 100 điểm nữa đóng cửa nến daily dưới 15.480 thì nó sẽ xuống rất là mạnh và trước hết nó sẽ xuống 1.000 điểm nữa xuống 14.400 <coughs> SP500 thì tuần qua cũng tạo ra cái cây nến đảo chiều nó khá là mạnh trước đó này chúng ta nhìn đấy cái lực bán nó khá là dứt khoát chúng ta chờ đợi những tuần tiếp theo nha nhé <coughs> do vậy khi lãi suất tăng thì nhiều khả năng chứng khoán sẽ xuống và lãi suất càng tăng thì chứng khoán sẽ càng xuống mạnh đấy là cái áp lực vì nó là áp lực là cái gánh nặng nợ nần bạn ạ khi mà lãi phải trả tăng lên thì lợi nhuận sẽ bị bào mòn đi lợi nhuận bào mòn đi thì rõ ràng giá cổ phiếu sẽ xuống và bây giờ thị trường đang chấp nhận thị trường PE cao là kỳ vọng các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh chứ còn khi mà lãi suất không những không tăng trưởng mà lại bị uh, giảm đi mạnh thì rõ ràng nó sẽ là một cái cú tát rất là lớn mà bữa tiệc nào cũng phải đến ngày đến ngày kết thúc rồi đúng không ạ Đấy, bữa tiệc bơm lãi suất miễn phí 13 năm nay rồi từ 2009 đến giờ rồi giờ đến lúc phép đảo chiều uh, quay đầu bánh xe thì rõ ràng cái thị trường tài chính của chúng ta cũng phải đến lúc quay đầu bánh xe thôi do vậy các bạn hết sức lưu ý nha theo tôi khuyến nghị thì là quý vị không nên mở vị thế mua còn tất nhiên quý vị đánh ngắn hay đánh dài thì tùy theo chiến lược thôi tiền thì trong tay quý vị chúng ta cũng lớn hết rồi phải tự chủ với cái tiền của mình và phải chịu trách nhiệm với cái hành động của mình đó là đối với thị trường ờ, chứng khoán nhé còn đối với thị trường dầu thì cá nhân tôi đang nhìn thấy cái mua thị trường dầu đang muốn tạo ra cái mô hình vai đầu vai đảo chiều trung hạn do vậy tất nhiên là cái vai phải của nó chưa xác nhận mà chúng ta đang dự kiến thôi đấy tôi tôi nhìn do vậy tôi thấy cái khu vực là quanh 80 này của giá dầu là nhiều khả năng sẽ là đỉnh của vai phải do vậy nếu mà các bạn um, mua thì tôi không có định mua nhưng mà các bạn có thể canh bán giá dầu quanh 80 cộng trừ 0.5 chúng ta dừng lỗ 81 năm nhé chốt lời ngắn hạn chúng ta hướng về vùng giá 65 xa hơn thì là 58 đó. còn tất nhiên là xa nữa thì giá dầu nó sẽ rất là phiền đấy đó. các bạn mà có một tầm chúng ta tầm nhìn xa một chút thì chúng ta nhìn thấy là hiện nay cái MA 200 của giá dầu đang đứng quanh 50 à, đạt trị số trung bình đang đứng ở 57 những trị số trung bình của nó trong vòng à, hạ nhiều năm đây à, chỉ số trung bình của nó trên độ thị tuần từ 218 trở lại đây ạ, thì nó đứng ở quanh cái mức 55 mà khi nó lại đã có xu thế đi ngang mỗi khi đường trung bình có giá đi ngang thì giá thường có xu hướng là biến động con lắc hình sin quanh đường MA 200 này do vậy là cá nhân tôi dự đoán là giá dầu hoàn toàn nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm lại phép tăng lãi xuân nhanh siết que hạ bảng cân đối kế toán nhanh nền kinh tế thế giới năm sau sẽ tăng trưởng chậm lại không được như dự kiến thì lúc đó giá dầu hoàn toàn có thể lao dốc và hoàn toàn có thể xuống dưới 50 là bình thường Tất nhiên là về dài hạn thì tôi vẫn tin tưởng về khả năng thị trường hàng hóa tăng và giá dầu tiếp tục tăng. Do vậy tôi nghĩ nếu giá dầu thật sự có một đợt lao dốc xuống dưới 50 thì đấy là cơ hội vàng để các bạn lên tàu thôi. Chuyến tàu muộn. Vì giá dầu là trong suốt quá trình tăng này là chưa có sóng điều chỉnh các bạn nhé nên giá dầu cần một sóng điều chỉnh đây nếu chúng ta gọi đây là sóng 1 của giá dầu từ khi chạm đáy cho đến lúc chạm đỉnh 87 thì giá dầu sẽ cần có một nhịp điều chỉnh sóng 2 trước khi bước vào sóng 3 sóng tăng chính Đó. và tôi cá nhân tôi dự đoán sóng tăng chính của giá dầu thì dù giá dầu có xuống 60 50 hay thậm chí 40 thì sau đó tôi vẫn tin tưởng khả năng giá dầu tăng và giá dầu sẽ vượt cái đỉnh trăm rưỡi thiết lập vào tháng vào năm 2008 nên tôi rất là tin tưởng vào cái giá dầu này do vậy xu hướng nếu các bạn bán thì chỉ là bán ngắn hạn thôi còn tôi khuyến nghị thì giá dầu sẽ là canh mua dài hạn đối với ờ, BTC BTC thì như tuần trước tôi có nói tôi thì nghi ngờ khả năng là BTC đã đã đạt đỉnh rồi Đấy. và với những cái quy tắc uh, ờ, 3 năm tăng một năm giảm thường đạt đỉnh vào quanh cuối năm thì tôi tin tưởng vào cái khả năng BTC đã đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021 và bây giờ đang bước vào mùa đông của BTC thôi mùa đông của tiền điện tử cá nhân tôi đánh giá BTC sẽ tiếp tục đào chen và các bạn nên canh canh trên bán xuống là hợp lý hơn đó nếu BTC mà phục hồi lên thì tôi tin tưởng vào khả năng BTC sẽ phục hồi đâu đó vào tầm 4 48 50k, sau đó sẽ tiếp tục đi xuống. Do vậy, các bạn hoàn toàn có thể canh cái khu vực này để chúng ta bán nhá. 49 50k này chúng ta bán. À, chúng ta sẽ dừng lỗ qua đỉnh cũ à, tuần trước, tức là 525 Đó. Còn bạn nào mà sởi lời thì có thể lên 53 càng tốt. Còn chúng ta chốt lời sẽ hướng đến cái khu vực 29 30 ngàn này. Đấy như vậy dừng lỗ tầm 23 ngàn một chốt lời 20 ngàn thì tỷ lệ 110 rất là xứng đáng để vào kèo không sao cả còn tất nhiên canh bán được giá nào tùy các bạn đây là tôi dự đoán nó lên đến vùng 49 50k có thể nó lên vượt đến 51 nếu bạn canh theo khung thời gian ngắn thì bạn có thể bán được khung đó ví dụ như là tôi thì tôi sẽ đặt giải ra 49 và 50k mỗi điểm một lô tôi sẽ đặt dừng lỗ 53 và chốt lời 30 để tự động chạy thôi được thì ăn đúng thì chốt lời sai thì cắt lỗ trong đầu tư thì chỉ có đúng và sai thôi đó. đúng thì chúng ta mất được bao nhiêu và sai chúng ta mất tận nào thì thôi còn bất cứ kèo nào đều có thể là dừng lỗ hoặc chốt lời khi chúng ta vào kèo thì các bạn cứ xác định là 50 50 hết chỉ là chúng ta lựa chọn cái xác suất đúng sai cái tỷ lệ lãi lỗ nó có phù hợp không để chúng ta vào kèo thì thôi à, còn đối với chứng khoán Việt Nam thì sao chứng khoán Việt Nam thì tuần qua vừa lập đỉnh rất nhiều nhà đầu tư rất là hồ hởi nhưng tôi thì tôi lại thấy nó nó không được đẹp như vậy đâu đây chúng ta nhìn thứ nhất là chứng khoán Việt Nam thì tuần qua là thị trường đang được hỗ trợ bởi việc quốc hội bàn gói kích cầu tuy nhiên tôi thấy chứng khoán Việt Nam đã test chèn rồi Đó, 18 153x ờ, ờ, rồi khả năng là đỉnh rồi nếu tuần tới có test test lên bốn mấy nữa nó vượt qua chen một chút rồi đi xuống thôi nó có những cái điểm lưu ý thứ nhất là chúng ta biết là đến ờ, ngày 11 tức là thứ ba là quốc hội chính thức chốt cái phương án uh, uh, gói kích cầu rồi nó sẽ gọi là tin ra là bán hết tin rồi vì trước đó thị trường nó phản ánh tin cái thứ hai là cái quy mô gói kích cầu chúng ta biết là nó nhỏ hơn cái gói kích cầu trước đó được đồn thổi rất là nhiều trước đó thì gói kích cầu dự kiến đưa ra được dưới đầu tư truyền tai nhau đồn thổi là 850.000 tỷ nhưng thực tế thì gói kích cầu hiện nay là 350.000 tỷ nó thu hẹp hơn rất nhiều và cái quy mô giải ngân cũng vậy chúng ta biết là chỉ giải ngân 42% năm 2022 tức là năm 2022 chỉ giải ngân đâu đó tầm 432 ờ, tầm 140 ngàn tỷ thôi à đâu 432 450 tầm 160 ngàn tỷ còn lại là 190.000 tỷ sẽ giải ngân năm sau chứ nó không phải là tiền cung ra một lúc đâu và cái cái mức trăm 160 ngàn tỷ mà so với cái tổng dư nợ tín dụng toàn xã hội của chúng ta đang vào khoảng 12 ngàn tỷ thì nó rất là bé nó đâu đó chỉ chiếm 12 triệu tỷ đâu đó chỉ chiếm khoảng chưa đến 2% không không lớn đâu các bạn nhé không lớn như chúng ta tưởng tượng đâu nó rất là nhỏ do vậy tôi nghĩ là có lẽ là bữa tiệc chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đồng pha với thế giới đến lúc phải kết thúc rồi đấy đây là quan điểm của cá nhân tôi các bạn nhé các bạn uh, tin hay không thì tùy nghe hay không thì tùy các bạn lớn rồi uh, tiền thì trong túi mình được thì mình hưởng mà mất thì mình chịu không ai có trách nhiệm uh, ờ, thay các bạn cả và còn một điểm nữa các bạn lưu ý nhé à, ờ, VN-Index của chúng ta nó lại trở lại giống đợt trước khi nó ở 1400 tôi đã nói là nó hình thành nêm nêm tăng và thường nêm tăng thì sẽ kết thúc bằng xu hướng giảm đấy hiện nay đây nó đang hình thành nêm tăng đây trước đó nó cũng hình thành một cái nêm tăng mà tôi khuyến nghị quý vị tôi bảo là nêm tăng thì sẽ giảm đây chúng ta nhìn VN-Index của chúng ta liên tục hình thành những cái mẫu hình nêm tăng Đấy, tôi không hiểu là nhà tài lập chúng ta rất là ưa thích cái mẫu hình này hay sao ạ liên tục tạo ra những cái mô hình nền tăng Đấy. và các bạn bạn nào mà không bán ở mô hình trên nêm thì các bạn lưu ý nhé khi break out cạnh nêm dưới chúng ta nên thoát khỏi thị trường Đấy. theo những cái quy tắc mô hình nêm tăng này thì thì mỗi lần giảm đấy nó giảm bằng đúng cái chiều cao cạnh nêm như vậy nếu nhịp này mà VN-Index giảm trước mắt thì nó sẽ giảm cũng tầm 200 giá giống các lần trước giống hai lần trước này nó luôn tạo ra những cái hộp hình chữ nhật rất là đẹp đúng không ạ rất là phù hợp còn khi nó giảm 200 giá rồi nó lại như thế nào thì tôi chưa biết Đấy. và chúng ta cũng lưu ý một điểm nhé mỗi khi mà ừ, lần trước khi tạo đỉnh cũng thế VNDAX của chúng ta hai lần trước tạo đỉnh đều có một nhịp bứt phá gáp trước khi tạo đỉnh đây chúng ta nhìn thấy này ngày tháng 1 cũng là bứt phá gáp này hai nến gáp tạo đỉnh ngày tháng 7 à, cũng là hai tuần bứt phá gáp sau tạo đỉnh và đợt vừa rồi cũng vừa bứt phá gáp ra nó có những điểm tôi không biết là nhà tạo lập cố tình hay là nó như là những đợt trùng hợp ngẫu nhiên Đó, nhưng các bạn hết sức lưu ý nhé chúng ta cẩn thận nói chung là giai đoạn này thì cẩn thận không phải thừa đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường ờ, tài chính trong nước quốc tế à, của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công à, các bạn nên nhớ nhá chúng ta đừng cố gắng kiếm nồi bánh trưng khỏi lại mất mất mất mất mất ờ, nhiều nồi đấy cẩn thận giai đoạn này giai đoạn này thì tôi nghĩ các bạn nên ờ, bảo toàn lực lượng sẽ tốt hơn